không phải cái từ trường tại là cái danh từ thầy đạt nó nó vô hình bởi vì con, thấy nè thầy chữ người ta con nó thấy cái, cái âm thanh thầy chữ cái lòng tức của thầy nhưng mà cái lực của nó nó cái cái lực của nó nó không phải là không khí nó không phải là cái luồng gì hết nó vô hình vô cùng nhưng mà nó có ở trong không gian chúng ta bởi vì tại sao nó không có sao được là con cứ thấy những cái hình ảnh nó cũng còn lưu lại cũng như bây giờ cái lớp học chúng ta vậy nhưng một ngàn năm sau nó cũng còn mấy con ngồi hoài đó nó đâu có mất cho nên vì vậy mà cái người mà người ta người ta giàu ta minh đó người ta thấy lại là cái hình ảnh nó cụ thể rõ ràng bây giờ cả ngàn năm rồi hai ngàn mấy trăm năm mà Đức Phật hồi lúc bây giờ giảng đạo thì Đức Phật còn trẻ chứ chưa già mà mới đi ra thuyết giảng mà như cái hình trạng ảnh trẻ nó cũng vẫn còn thế thường rồi cái hình ảnh mà sách sửa niết bàn 80 tuổi rồi nó cũng còn cái hình ảnh ông già nó cũng còn vậy nó đâu có mất nó đâu có xóa đâu thì cái đó mình không biết thầy không biết nói sao nó không biết là như thế nào thầy cũng đâu có hiểu thầy cũng không hiểu mà nói cho mấy con được thầy thấy biết mà thầy nói sao được nhưng mà nó không có cái luồng không khí nó cái nó như cái dòng điện nó như thế nào thầy bởi vì nó nhiều khi cái cái dòng điện mà nó đi ở trong cái dây đồng vậy nó mình cũng đâu có biết sao mà nó cháy đèn không mà nói đâu có được cái này thầy đâu có nói được nhưng mà nó có chứ nó không có sao được nó, mình ví dụ những cái đó nó cụ thể như vậy cũng như bây giờ cái không khí của chúng ta nó có nhiều cái vô hình của nó nó nó pha lộn trong này nhiều lắm khi nó những cái chất bẩn nó cũng có được cái những cái chất thanh tịnh nó cũng có trong này nó đủ thứ lộn xộn mặc dù là mình thấy thở mình thấy sống như vậy chứ thật trong đó nó nhiều lắm cho nên cái từ trường chỉ là một danh từ ngưỡng theo khoa học nói cho nó có vẻ chứ chứ thầy chưa có biết danh từ để gọi nó <laughs> chưa có biết cái danh từ mà gọi nó nhưng mà mường tượng mường tượng cũng như các con thấy cái, cái nam châm cái gì để cái miếng sắt này nó có cái sức hút cái sức hút đó mình đâu có thấy được mà sao nó hút cái mảnh sắt được con hiểu chưa nó thì mình được gọi là từ trường của nam châm thì mình nói một lời nói ác thì từ trường nó phóng ra mình nói một lời nói thiện từ trường cái ý của thầy thôi mà giữ thanh thản an lạc vô sự nó phóng ra cái từ trường đó con hiểu không thì nói cái từ trường để cho mình mường tượng nó giống như cái từ trường của nam châm từ trường của điện cái từ trường của năng lực của mặt cái năng lượng của mặt trời à, tất cả những đó đều là có cái từ trường cũng như cái cái lá cây nó phóng xuất ra cái dưỡng khí là cái thoáng khí của nó à, nó phóng xuất ra nhưng mà cái nhìn hình ảnh đó mắt mình không thấy được làm cho mình không có cụ thể nhưng mà nó vẫn có cho nên vì vậy mà các nhà khoa học người ta có máy móc người ta đo được mình thì không được đó. rồi câu hỏi này nhiều có số người có lượng người đã chết đông nhưng mà lâu trải qua nhiêu chục năm đi nữa mà khi mình đi cái đó tự nhiên người bị sợ mình cũng sợ như cái từ trường nó nó nó, nó lạnh nó ấm làm sao đó hoặc là ví dụ như một cái làng cái cái chỗ đó mình nghe nó là có bọn cướp nhưng mà cũng có rồi có bọn cướp ở đó nhưng mà lúc đó mình đến thì không có cướp đó nhưng tới đó mình cũng sợ thì tự nhiên từ trường khác đó, nó làm cho mình mình sợ mà mình không thấy được cái từ trường đó nhưng mà đi tới đó là tự nhiên mình sợ cái đó là cái, cái qua cái sự giao cảm của con trong cái cái, cái, cái, khoảng không gian đó nó có cái ảnh hưởng rất lớn là tại vì mặc dù là con không tiếp nhận nhưng mà vì ở đó nó còn cái cái cái sát khí của chỗ mà người ta chết đó, nó rừng rợn cũng như bây giờ thầy nói bây giờ con đi qua cái đầm mã đi ông người ta đem người ta chôn nhiều người chết ở đó mình đi ngang mình cũng nghe rờn rợn tại vì cái như cái cảm nhận của mình qua cái tưởng của mình nó cảm nhận nhưng nó không rõ ra nhưng nó cảm nhận cái sự sợ sợ của nó cho nên hầu như cái bản chất của chúng ta sợ thì nó có cái đó mà không sợ thì nó bình thường cái từ trường này nó nó nó nó nó nó, nó không phải như vậy <laughs> cái đó là cái sự giao cảm giữa mình với cái, cái bầu không khí cái, cái địa điểm đó còn cái từ trường này nó, nó là cái nghiệp rồi thành ra nó nói nó tương tự để cho chúng ta hiểu thôi nó giống như cái từ trường của nam châm nó không phải sợ ai hết nhưng mà nó vẫn có ở trong không gian chúng ta chúng ta bởi vì người nào cũng nói nó cũng phóng xuất ra người nào cũng làm cái hành động thiện ác nó cũng phóng xuất ra nhờ cái sự đó mà cái tiếp nhận được cái sự sống của chúng ta chứ nếu mà không có cái sự đó không biết nhận sự sống của chúng ta được nó là cái môi trường sống mà cái này phóng xuất ra để cho cái kia sống mà cho nên nó luôn chuyển sống à, vậy cho nên nó cái thiện ác thiện ác hoài nó không bao giờ nhưng mà ông Phật cũng dạy chúng ta sống à, sống không còn thiện ác nữa cho nên từ đó cái từ trường đó nó lại khác lạ tất cả những cái từ trường mà trong môi trường sống của ta vì môi trường sống của chúng ta là môi trường à, nhân quả cái môi trường nhân quả đó con cho nên nó phóng xuất như vậy nhưng mà cái từ cái chỗ mà biết tu thì cái từ trường chúng ta phóng xuất ra là cái cái từ trường nó thanh thản an lạc vô sự nó sẽ không còn ở trên cái môi trường sống này nó không còn ở trong cái môi trường sống này nữa vì nó không có tương ưng nhau được nữa nó không tái sanh cho nên nó không có sống ở trong cái môi trường này nữa mà nó không hoài cái không gian này cho nên nó ra hoài nhân quả con nghe một người tu là người ta làm chủ nhân quả tức là người ta ra hoài nhân quả hiểu không ta ra hoài nhân quả tức là cái môi trường mà thiện ác nó không còn có nữa à, cho nên con thấy thanh thản mà con ra hoài hỏi con giữ tâm thanh thản con ra hoài hỏi con thấy ở trong không gian chúng ta nó có cái trạng thái thanh thản cái trạng thái mà không tham si đó, nó thanh thản đó là cái từ trường thanh thản của nó từ trường thanh thản nó không bị quy luật của nhân quả cho nên thầy nói nó ra ngoài khỏi cái môi trường sống của chúng ta cho nên từ khi thầy chết rồi thì nó đâu còn tái sanh được nữa các con hiểu thầy muốn tái sanh thầy phải tập tham si trên hại thầy nói như vậy mới con hiểu nó bởi vì mình mới lọt vô cái môi trường đó nó mới sanh được còn mình ở ngoài cái môi trường đó thì nó không sanh mà bây giờ thầy đang tập thầy ở ngoài cái môi trường và cuối cùng thầy đã sống ở ngoài môi trường rồi mà sống ở ngoài môi trường thì mới làm chủ được cái nhân quả của nó cho nên bây giờ thân thầy đau thầy bảo hết thì nó hết các con hiểu không mà ừ, thân thầy thầy muốn chết thầy bảo nó chết là nó chết tức là thầy ra ngoài cái nhân quả rồi còn bị trong quy luật của nhân quả thì nó muốn chết chúng ta cãi không được mà nó muốn sống thì giờ nó mình nằm la liệt đó nó để cho chúng ta cũng sống vậy cho nên chúng ta bị quy luật nhân quả còn chúng ta ra ngoài quy luật nhân quả vì ra ngoài quy luật nhân quả cho nên chúng ta phải có một cái từ trường khác nó không có cái từ trường ở trong cái cái từ trường này cái từ trường của nhân quả cho nên học cái bài nhân quả chúng ta phải thấu rõ là chúng ta đang sống ra ngoài quy luật của nhân quả là chúng ta giữ tâm bất động động một chút là còn ở trong quy luật nhân quả không động là chúng ta ra khỏi quy luật nhân quả bởi vậy nó tuyệt vời nó hay tại sao ông Phật biết được chỗ này mà dạy chúng ta tu học cho nên chúng ta phải cố gắng tu tu học như vậy mới đúng à, biết được biết được chúng ta không cần cái sự thành thông phép tắc gì cả mà chỉ cần tâm chúng ta thanh thản an lạc vô sự đó là cái chân lý thật sự của đạo Phật ra khỏi cái môi trường đau khổ này nó thì mấy con thấy ra khỏi cái môi trường này. con hiểu chưa ừ.

nhưng mà nếu hết nợ thì họ sẽ vui vẻ sống trong bản an lạc và ngược lại những người đó thì họ khổ còn buồn đau suốt kiếp suốt đời luôn dạ. không phải đâu con tại cái nhân quả của họ họ đã họ đã làm một cái điều ví dụ như bây giờ con phải đặt thành vấn đề như nhân quả này không à, con thường con làm bác sĩ con móc thai người ta đi cái duyên mà đó con sẽ không còn có con nữa chứ đâu phải là không đâu <laughs> cho nên để cho con sống khổ cho con biết là không con nó cũng khổ chứ đâu phải sao cũng mất con thiên hạ thì con phải không con chứ đâu <laughs> không cái điều đó là cái điều mình làm một cái điều gì đó mình mới sống vợ chồng mà không không có sinh con được thì như vậy rõ ràng là trong cái cái cái cái, cái về cái cái hạnh phúc gia đình thì vợ chồng phải có con có cái nhau nương tựa nhau nó mới có thấy cái hạnh phúc của họ cái hạnh phúc theo dục nó đau khổ nhưng mà họ vẫn thấy vui còn bây giờ con cũng sống như thiên hạ mà giờ không con con mới sầu rỉ trời đất ơi mình không có đứa trẻ nào nó nói thỏ thẻ nghe nó buồn khổ ghê gớm có phải không bởi vì cái tư tưởng nó là tư tưởng thế gian mà chứ đâu phải tư tưởng của ông thầy tu sao không biết tu đâu mà sống độc cư một mình cho nên càng không có trẻ con ở trong nhà nó mới càng quần rầu lung đó chứ <laughs> cho nên những cái này là do một cái nhân quả tạo kêu là tiệt chủng đó chứ không phải không là nó khổ sở nhân quả mà tôi tránh gọi mình làm điều gì thì như vậy tại sao người ta con bày con đóng mà mình không có đứa nào cho nên mình do cái nhân gì quả gì mà mình bây giờ phải gánh chịu nó cũng nằm trong quy luật nhân quả mà mình lại khác người ta thì nó là nó hành hạ mình chứ đâu phải nó nó trị mình nó kêu là nó trị tội cho mình nó thầy đem những cái ví dụ vậy con biết nhân quả nó không khai đâu